Xin chào anh chị em, xin chào anh chị em có mặt trong cái buổi livestream hôm nay ạ. À. Nếu anh chị em mà đang có mặt thì hãy comment vào chat để chúng ta gì ạ, à, chúng ta livestream với cái chủ đề hôm nay là rũ bỏ và phân phối ạ. À. Thế nào là rũ bỏ, thế nào là phân phối và Dũng biết là rất nhiều anh chị em là không biết thế nào là rũ bỏ, không biết thế nào là phân phối. Vậy cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ làm thế nào là rũ bỏ, thế nào là phân phối. Nhưng trước khi để chúng ta làm rũ bỏ và phân phối thì anh chị em phải gì ạ? Chúng ta hãy chia sẻ video này đúng không ạ? Hãy chia sẻ đến khi nào mà chúng ta thấy là ở ờ, số lượng khoảng năm sáu trăm trở lên ạ à. cũng mong muốn là hôm nay video nó lên đến một nghìn người hai nghìn người thậm chí là hai nghìn ba nghìn người ạ à. chúng ta đến một cái con số khoảng ba nghìn người đi ạ à. để có ba nghìn người ba nghìn người theo dõi video này thì cũng mong muốn chúng ta gì ạ hãy chia sẻ chia sẻ video này cho nhiều người được biết vậy bởi vì có bao nhiêu người hôm qua lo lắng sợ hãi và bao nhiêu người đã gì ạ à, bán hết cổ phiếu ngày hôm qua đó là những con người khốn khổ nếu chúng ta không hiểu rõ thế nào là rũ bỏ thế nào là phân phối và bao nhiêu anh chị em đã gì à, đã mua cổ phiếu gì à cổ phiếu mà tối hôm qua Dũng đã còn nói với chúng ta tối hôm qua Dũng còn nói với chúng ta đó là gì ạ à? nếu thị trường mà nó kéo vào cuối phiên thì điều gì sẽ diễn ra nếu anh chị em đã học được bài học từ tối hôm qua thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat được không ạ hãy comment vào phần ô chat ở dưới để xem anh chị em đã học được mấy bài học gì từ tối hôm qua đúng không anh chị em học được bài học thì tối hôm qua thì hãy thể comment ạ à, hãy comment vào phần ô chat để Dũng biết là chúng ta đã học được bài học gì từ tối hôm qua nhiều anh chị em trong đầu tư chứng khoán chúng ta không biết thế nào là rũ bỏ không biết thế nào là phân phối nên chúng ta cứ mua mua bán bán và cuối cùng chúng ta sẽ không gì ạ à, không học được bài học gì cả đây là một trạng thái gì ạ à, rất là cơ bản đây là những cái nền tảng cơ bản giống rất của rất nhiều các nhà đầu tư không biết thế nào là phân phối không biết thế nào là rũ bỏ vậy bao anh chị em đã học được bài học đó là khi mà trong xu hướng đi lên ấy, đúng không xu hướng đi lên đi lên lên lên như này nếu mà quá trình rũ bỏ một cách gì ạ à, đột xuất đặc biệt là ATC đúng không đặc biệt là ATC thì điều gì diễn ra bao nhiêu chị em đã học về bài học đó mà hôm qua Dũng đã hướng dẫn chúng ta bài học gì ạ à? ai đã học được bài học từ hôm qua là bài học này nó lặp đi lặp lại lặp rất đi lặp lại lặp nhiều lần nhiều lần lắm đó. sau đó chúng ta đi lên diễn đàn hỏi xem là điều gì đang diễn ra hỏi xem là thông tin gì hỏi xem là rất nhiều thông tin khác nhau chúng ta cứ đi hỏi cứ đi hỏi vậy trước khi mà chúng ta phân phân tích cái gì ạ à? phân phối rũ bỏ thì anh chị em có thể là chia sẻ đúng không ạ hãy chia sẻ video này đi ạ à. hãy chia sẻ video này anh chị em hãy chia sẻ video này ạ à. hãy gì ạ à? chia sẻ bởi vì Dũng muốn là chúng ta hãy giúp cho gì à? cộng đồng đầu tư của DVD cộng đồng đầu tư của DVD biết rằng là thị trường nó như thế nào bao nhiêu chị em là cái là trong cái ca đầu tư ca 57 57 anh chị em nào K57 có mặt ở đây không ạ anh chị em đầu tư chung như một nhà vô địch K57 có mặt ở đây không ạ nếu anh chị em có mặt thì hãy comment cho Dũng là K57 đúng không ạ K57 tức là cái những cái chương trình mà anh chị em học K57 là anh chị em mới thậm chí là chưa được học đúng không nếu anh chị em ghi vào K57 cho Dũng thế thì ở đây anh chị em cũng thấy rằng là buổi chiều hôm nay Dũng đã nói với chúng ta điều gì khi mà Dũng chia sẻ cho chúng ta điều gì ạ chúng ta đã biết rằng là mọi thứ nó diễn ra như nào chúng ta biết được cổ phiếu nào biết là buổi chiều nó sẽ diễn ra sao chúng ta đã thấy cái điều này chưa ạ tại sao dũng lại biết cái điều này tại sao lại biết điều này đơn giản đấy ạ thực tế mọi thứ nó rất đơn giản nếu chúng ta hiểu rõ được những cái quy luật của nó nhưng bây giờ phần, dần lớn chúng ta không phần lớn ấy, chúng ta chưa bắt đầu trải nghiệm qua cái gì à, ạ trải nghiệm qua bài học này đúng không có phải phần lớn anh em chưa trải nghiệm qua bài học này nên dẫn đến chúng ta bị lo lắng sợ hãi đúng không lo lắng sợ hãi thậm chí là mất phương hướng là cái điều rất là đúng rồi đúng không ạ lo lắng sợ hãi mất phương hướng là một trong những điều gì ạ rất là bình thường đúng không ạ đó là điều rất bình thường với chúng ta đúng không rất bình thường với chúng ta hôm qua anh chị em thấy là dũng khi mà dũng phân tích dũng có phân tích về gì ạ khủng hoảng dũng chỉ nói là nếu chúng ta bị gì ạ thời điểm này nếu ai sử dụng margin quá cao thì chúng ta đang khủng hoảng bị margin đúng không Tôi có phân tích về cổ phiếu đâu ạ. Tôi chỉ nói là cổ phiếu nào là trở thành cổ phiếu mạnh và siêu cổ phiếu ngày hôm nay. Có phải anh chị em thấy điều đó chưa ạ? Có phải chúng ta đã thấy điều này chưa nhưng rõ ràng là có phải bao nhiêu chị em đã gì ạ đã bị thua lỗ ở giai đoạn trước bao nhiêu chị em đã gì ạ đã có những cái cảm giác này rất nhiều lần rồi nên họ đã phải bán ra cổ phiếu họ bán ra cổ phiếu và đấy chính là gì ạ chúng ta đã học được bài học đấy anh chị em comment cho những bài học đi ạ và trước khi anh chị em comment thì nhớ là gì ạ hãy like và chia sẻ cho video này hãy like và đi chia sẻ video này bởi vì Dũng muốn đặc biệt là anh chị em học viên của Dũng nhớ cái bài học này phải nhớ bài học này tại vì nếu chúng ta không nhớ làm sao để chúng ta nhớ bài học này làm sao để chúng ta nhớ bài học này làm sao để chúng ta có thể nhớ bài học này chúng ta phải nhớ bài học này ạ à? có cách nào để chúng ta nhớ bài học này à? hôm qua thị trường như vậy nó giảm như vậy Dũng nhận được rất nhiều các thông tin rất nhiều câu hỏi rất nhiều cú điện thoại khác nhau Dũng chỉ trả lời duy nhất đó là câu gì không ạ anh chị em phải comment ạ à? hôm qua khi anh chị em rất nhiều câu hỏi rất nhiều thông tin Dũng chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi à, đúng không duy nhất câu hỏi đúng rồi viết nhật ký để chúng ta làm gì ạ à? để nhớ những câu chuyện này để hiểu rõ được bản chất này lần sau nếu nó có xảy ra chúng ta phải đưa vào cảm xúc đến buổi sáng hôm nay anh chị em biết rằng là Dũng khẩn đưa trong cái room kín của mình Dũng không có một thông tin nào hết không đưa bất cứ thông tin nào hết tại sao lại như vậy bởi anh chị em cần phải trải nghiệm những cái bài học này cần phải trải nghiệm những bài học này cần phải nhớ những bài học này bởi vì một ngày nào đó nếu trong trường hợp mà Dũng không đào tạo nữa thì sao đúng không một ngày nào đó nếu mà Dũng không đào tạo Dũng không ở trên thị trường này nữa thì sao nên căn bản là chúng ta cần phải nhớ những bài học này đấy là cái điều quan trọng cái mà hôm nay anh chị em nhớ không ạ khi mà Dũng vào Dũng roi vào cái gì ạ à? group của K57 đây là một cái ca mới phần lớn anh chị em một là chúng ta bị thua lỗ nên chúng ta mới học đúng không chúng ta một là chúng ta bị thua lỗ rất là nhiều năm hôm nay chúng ta mới học những cái chương trình K57 một số anh chị em đã học rồi một số anh chị em dạ, chưa học một số anh chỉ học một vài buổi thôi ạ à. nên ở đây chúng ta gọi là những buổi học dự thính nên cái việc mà Dũng đã nói rằng là buổi chiều làm sao Chúng anh chị em để ý vào buổi chiều hôm nay anh chị em có nhớ không ạ? Ai nhớ để comment số 1 cho Dũng ạ? À? Chúng phải nói là hãy để ý vào buổi chiều hôm nay. Có một bạn nghĩ rằng là chiều hôm nay sẽ giảm nhưng mà hãy lưu ý vào buổi chiều ngày hôm nay đấy là cái đầu tiên Dũng muốn nói một cái kỳ là buổi chiều hôm nay buổi chiều hôm nay như thế nào thì chúng ta đã nhìn thấy rồi tại sao lại có buổi chiều ngày hôm nay nhà mình ai đã học mẫu hình biên độ thu hẹp thì comment cho Dũng số 3 hãy comment cho Dũng số 3 nếu anh chị em học mẫu hình biên độ thu hẹp nếu anh chị em học nữ ủy viên nội thuật hãy comment số 3 đây là một cái bài học rất giá trị nha rất giá trị để dành cho chúng ta thế đầu tiên anh chị em thử nhớ này có phải là đầu tuần đầu ngày nó tăng mạnh sau nó giảm mạnh không ạ ai nó thấy là đầu ngày nó tăng mạnh sau nó lại giảm mạnh comment cho dũng đấy ạ tức nó tăng rất là mạnh sau nó lại giảm rất là mạnh tăng mạnh sau lại giảm rất mạnh chúng ta bắt đầu cảm giác sợ hãi đúng không ạ bắt đầu cảm giác sợ hãi cảm giác sợ hãi cảm giác là lo lắng cảm giác là ô nó bị chúng ta đã bị lừa rồi đấy là đầu tiên ai đã thấy điều này hãy comment nên chính vì vậy chúng ta bắt đầu bán ra chúng ta bán ra nếu lần này lần đầu tiên mà chúng ta không bán ra thì lần thứ hai nó tiếp tục tăng lên và lần thứ hai chúng ta sẽ bán lần hai ai đã bán lần thứ hai ngày hôm nay comment cho Dũng số 5 đi ạ à? lần đầu tiên nó lên sau đó thì nó rũ lần rũ tiếp không lần thứ hai nó lên chúng ta bán thật nếu ai đã, đã bán lần thứ hai thì hãy comment hãy comment nhỉ hãy comment lần thứ hai ạ tức là nếu bình thường chúng ta để lần đầu tiên chúng ta gì ạ bán bán lần thứ hai vậy chúng ta đã bị mất hàng chưa anh chị đã bị mất hàng chưa và đã ai này, ạ lần thứ hai là giảm tiếp và bán lần thứ ba thì hãy comment cho Dũng số 6 đi ạ tức là chúng ta phải bán lần thứ ba để comment số 6 ạ số 6 ạ Dũng muốn hướng dẫn chúng ta là cái gì kiến thức tại vì hôm qua Dũng theo dõi rất nhiều video ạ của rất nhiều các chuyên gia đầu tư khác nhau Dũng thấy là họ nói rất là việc chung chung ạ nếu thị trường xấu thì giảm tiếp thì bán nếu mà lên thì thì gì ạ mua vào thế điều gì diễn ra anh em nhớ hôm qua Dũng nói điều gì ạ nếu lên thế nào thì giữ mà nó lên thế nào thì bán ạ có nhớ không ạ nếu hôm nay nó lên như thế nào thì giữ nó lên như thế nào thì bán lên thế nào thì giữ và có một cái gì ạ trong cái lên đó anh chị em bao giờ cũng luôn luôn tạo ra một cái gì ạ cái từ khóa luôn luôn có từ khóa luôn luôn có từ khóa đó là khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch là từ khóa lên khối lượng lớn khối lượng lớn giảm gì ạ vậy anh chị em có thể cho Dũng một vài cái vấn đề một nỗi đau thực sự của anh chị em có trong quá trình này đâu ạ tại vì anh chị em phải nói về những cái vấn đề của anh chị em nói về những cái nỗi đau thực sự cảm xúc thực sự của anh chị em trong cái những video này trong cái comment này để Dũng biết rằng là Dũng sẽ tổng hợp lại Dũng gì ạ Dũng có thể giúp anh chị em được trong cái bài học hôm nay anh chị em đúng không ạ có thể bây giờ thay vì chúng ta tập trung vào gì ạ hôm qua Dũng đã hôm qua cả một cái video như vậy cả một video như vậy Dũng chỉ gì ạ anh chị em thấy là Dũng có phân tích thị trường không ạ anh em thấy Dũng có phân tích thị trường ạ Dũng chỉ phân tích mỗi một cái cổ phiếu PNG đúng không ạ anh chị em thấy không Dũng chỉ phân tích mỗi cổ phiếu PNG ai thấy điều đó có comment nhé hôm qua Dũng chỉ tập trung phân tích mỗi cổ phiếu PNG còn các cổ phiếu khác thì không mua nếu anh chị em có thể là một đầu tiên là chúng ta hãy chia sẻ video này hãy chia sẻ đi ạ hãy chia sẻ đi ạ hãy chia sẻ video này cái thứ hai là gì ạ anh chị em đưa ra cho Dũng những cái vấn đề anh chị em đã gì mắc phải trong những cái đợt như thế này bởi vì Dũng gì ạ chúng ta cái việc không phải chúng ta mua bán cổ phiếu nào mà cũng quan trọng là xử lý khủng hoảng á xử lý khủng hoảng đấy mới là quan trọng xử lý khủng hoảng mới là quan trọng vậy hôm nay chúng ta gặp vấn đề gì trong hôm nay ạ à? cảm xúc chúng ta như thế nào hôm nay ạ à? chúng ta gặp đến nỗi đau như nào trong nay ạ à? sau khi mà chúng ta bán qua hôm qua chúng ta không bán được chúng ta để buổi tối chúng ta cảm nhận như nào đúng không hôm nay chúng ta bán xong thì chúng ta cảm nhận như nào và cuộc sống nó cứ cứ như vậy thôi ạ à. bán xong gì không bán được thì tiếc hôm nay bán được lại hôm qua gì ạ à? không bán được thì lo lắng sợ hãi hôm nay bán được thì cuối phiên nó lại lên lại cảm giác tiếc nuối câu chuyện nó cứ như vậy thôi ạ à. vậy nếu chúng ta không có kiến thức không có bài học không có trải nghiệm không có gì ạ à, những cái gì mà anh chị em thấy được ở đây thì điều gì diễn ra đầu tư chứng khoán là những canh bạc canh bạc canh bạc đó là gì ạ chúng ta nếu anh chị em nào đã chơi lô chơi đề chơi sổ số đấy là những canh bạc mà anh chị em đã từng chơi để anh chị em đầu tư chứng khoán nó cũng giống như vậy đấy ạ đầu tư chứng khoán nó cũng giống như vậy ạ nếu chúng ta nghe trên diễn đàn chúng ta cứ nghe được phím hàng hay chia sẻ theo kiểu chung chung đó, thì chúng ta cũng được phím hàng theo kiểu cách như vậy thôi ạ cách như vậy thôi ạ thế đấy đấy chúng ta đang lấy thế thì để chúng ta thấy là cái điều mà anh chị em có thể tiếp tục comment tại vì Dũng cần là cần những bài học Dũng cần là chúng ta có những bài học tuyệt vời Dũng chưa nhìn thấy những bài học ở đây chúng ta đang tập trung quá nhiều vào cổ phiếu anh chị em đang tập trung quá vào nhiều cổ phiếu Dũng không quan tâm đến cổ phiếu Dũng nói thì điều gì cả nếu mà Dũng Dũng nói điều gì ạ à? Dũng tập trung là bao nhiêu chị em đã mua cổ phiếu PMG ngày hôm nay khi mà Dũng đã cho cơ hội và đây là cổ phiếu dẫn đầu đây là cổ phiếu tốt nhất giả sử ra comment cho Dũng số gì ạ à? số 10 đi ạ à. thì rõ ràng anh em thấy số 10 số 10 nhớ được mũi dấu ấn số 10 hãy comment thử đi ạ à. ai đã mua cổ phiếu PNG hôm nay từ cái bài học từ hôm qua nhận được bài học hôm qua và mua cổ phiếu gì hôm nay hãy comment số 10 hãy comment số 10 đi ạ chúng ta hãy comment số 10 xem bao nhiêu anh chị em đã gì ạ vượt qua nỗi sợ hãi vượt qua nỗi sợ hãi ạ và anh chị em đã vượt qua nỗi sợ hãi mà thay vì chúng ta đang sợ hãi mà chúng ta lại mua những cổ phiếu tuyệt vời như này bao nhiêu anh chị em như vậy nhưng có rất nhiều người ta đang sợ hãi ở kia có rất nhiều người ta đang gì ạ lo lắng đang mất ăn mất ngủ ở kia trong khi đó chúng ta lại không sợ hãi nhưng về cơ bản đó là một cái bài học mà anh chị em cần biết đó là sự khác nhau giúp một hệ thống đầu tư người ta kiếm được hàng trăm hàng nhiều trăm thậm chí hàng nghìn lợi nhuận kiếm được hàng trăm lợi, phần trăm lợi nhuận hàng nghìn phần trăm lợi nhuận trong khi đó những hệ thống khác đang bị thua lỗ đang bị dốc đầu xuống và đang bị nên bài hôm qua Dũng nhấn đánh mạnh nhỉ bài hôm qua đó là gì ạ đó là gì ạ đó là xử lý khủng hoảng bài hôm qua cái xử lý khủng hoảng hôm qua đó là gì ạ à? margin đó là margin đó là margin ạ nếu anh chị em không hiểu rõ được margin sử dụng như nào hợp lý chúng ta sẽ phải mất rất nhiều tiền đúng không bài học hôm nay là gì ạ hôm qua chúng ta có một bài học nữa là chúng ta thấy điều gì ạ thấy điều gì ạ chúng ta thấy một điều gì nữa chúng ta sẽ còn một bài học nữa tôi muốn anh chia sẻ đó là bài học siêu cổ phiếu xuất hiện trong khủng hoảng siêu cổ phiếu thường xuất hiện trong những khủng hoảng nó không bao giờ xuất hiện trong gì ạ trong bình thường mà nó sẽ xuất hiện trong khủng hoảng nên sau khủng hoảng những cái cổ phiếu nào dẫn dắt những cổ phiếu mạnh nhất nó diễn ra một bài học nữa anh chị em học này đó là gì ạ Dũng tin chắc rằng phần lớn anh chị em nào học Dũng mà gì ạ không học được bài học này thì hãy phải đi học lại đi ạ lại phải đăng ký học lại đi ạ cho nhớ lại đi ạ đó là gì ạ tại sao chúng ta lại vẫn giữ cái cổ phiếu nó yếu nó không lên tại sao lại vẫn giữ cổ phiếu yếu nó không lên để tập trung cho cổ phiếu mạnh hơn lại vẫn tiếp tục đợi chờ đợi chờ đợi chờ những cổ phiếu đấy nó hồi để nó hồi để làm gì ạ để vớt phát được một vài gì ạ like một vài ly trong đó những cổ phiếu mạnh cổ phiếu tốt cổ phiếu gì ạ yếu thì là mua còn tốt không mua ai đã mắc phải bài học này comment cho Dũng ạ comment cho Dũng số một đi ạ hãy comment cho số một đi ạ đặc biệt anh chị em học viên ấy, nếu mà học Dũng phải lấy gấp 3 lần khóa học chứ không phải là một lần nữa học cái này học đi học lại rồi ạ đúng không học đi học lại rồi Dũng nói rất nhiều lần rồi là cổ phiếu mạnh là phải cơ cấu sang cổ phiếu yếu trong lúc thị trường đang xuống thế này thằng nào yếu là biết ngay rồi cơ cấu một cái là xong ngay nên nếu mà Dũng đã lấy thêm ba phần ba trăm phần trăm lợi khóa học nữa thì cũng không ngoan tại vì học luôn bài học này là gì ạ à? tự nhiên lần sau lợi nhuận sẽ tăng lên rất là nhanh đúng không ạ học được bài học này thôi ạ à, lợi nhuận sẽ tăng lên rất là nhanh đơn giản thế thôi ạ à. anh em học bài học này chưa ạ trong livestream này thế thì bây giờ chúng ta học nói mãi từ đầu đến cuối rồi đó là gì ạ chúng ta nói từ đầu đến cuối rồi đó là phân phối phân phối và gì ạ à? nó bỏ nó khác nhau ở đâu ạ anh chị em nào đã gì ạ à? là chuyên gia là những người mà đầu tư thành công là những cái chuyên gia phân tích kỹ thuật mà đã nghe ở đâu đó chúng ta cho có thể phân tích được cái phân phối và rũ bỏ nó khác nhau chỗ nào khác nhau chỗ nào đơn giản nữa là dũng tin chắc rằng là kể cả những chuyên gia hàng đầu Việt Nam hàng đầu luôn ạ à. hàng đầu Việt Nam này cũng không chưa chắc đã biết thì cái này thế nào không biết làm sao họ có thể giúp chúng ta đầu tư được họ không biết thì làm sao họ có thể giải quyết cái vấn đề cho chúng ta được nên từ bữa nãy Dũng thấy rằng là Dũng mong muốn là chúng ta cần phải có nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi đặc biệt là những cái câu hỏi mang tính chất nó khó nó khoai và câu hỏi thường trực mà chúng ta đang có đúng không câu hỏi chúng ta có, đang thường trực có để Dũng có thể hỗ trợ và giúp chúng ta nhanh nhất thay vì gì ạ anh chị em hỏi mua cổ phiếu nào cổ phiếu này có lên được không có tốt được hay không thì đó là những lý do Dũng không thích ạ à. đấy những câu hỏi Dũng không khoai lắm đâu ạ à. Dũng chỉ mong rằng anh chị em hỏi tại vì thỉnh thoảng anh chị em sẽ thấy rằng là Dũng đều đưa cho chúng ta những siêu cổ phiếu và còn một cơ hội cuối cùng nữa thực tế cơ hội này có lẽ là dành cho các bạn dịch ạ còn các bạn khác thì Dũng không biết còn cơ hội hay không những bạn nào mà đang học vô địch mà chưa trong đó không thuộc nhóm combo VSA được vô địch riêng á, không nằm trong combo thì chúng ta nên đăng ký thêm một phần nhỏ nữa để chúng ta gì ạ học VSA tối mai bởi vì chúng ta sẽ thấy là việc hiểu rõ về rũ bỏ hiểu rõ về phân phối hiểu rõ gì ạ hiểu rõ là cái biến động cổ phiếu cả một chu kỳ nó như thế nào chỉ có mỗi VSA mới giải quyết chúng ta được chỉ mỗi phương pháp đầu tư VSA nó diễn ra vào tối ngày mai nó mới giải quyết chúng ta được thôi còn nếu mà chúng ta không hiểu nó thì học tất cả những chương trình học tất cả những cái khóa học khác học tất cả những phương pháp khác nó không có giá trị cho chúng ta tại vì Dũng biết rằng nhiều anh chị em Dũng không công bố không thông báo gì cả nhưng trong livestream này sau những cái biến cố này thì Dũng gì ạ à, cho anh chị em học vô địch một cơ hội còn bên ngoài gần như sẽ không có cơ hội bên ngoài thì ờ, Dũng đã nói là ngày bao nhiêu 31 tháng 12 à đầu 9 giờ ngày hôm qua là Dũng đã đóng Zoom rồi đóng hết rồi nên về cơ bản là Dũng thì sẽ tạm thời dừng bởi vì bên bên hệ thống không không thể hỗ trợ chúng ta thêm được đơn giản thế thôi ạ quan trọng tại sao anh chị em Dũng lại nói điều này bởi vì khi anh chị em học xong chúng tin chắc rằng là nếu anh em ứng dụng làm tốt tài khoản nó không phải gì ạ giả sử một cái khóa học anh chị em bỏ ra Dũng tin chắc là nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần đây là Dũng đang live stream trên một cái hệ thống diện rộng hơn một nghìn người anh chị em đang học ở đây nên khi mà Dũng nói Dũng nói nó không phải nói đùa đâu ạ đây là sự chính trực nó là sự thật quan trọng là chúng ta học về tư duy nền tảng để chúng ta gì ạ trong thời gian tới thị trường đi lên thị trường tăng chúng ta không bị bỏ rơi câu chuyện nó như vậy đó chúng ta sẽ không bị bỏ rơi khi mà thị trường tiếp tục vào những sóng mới và những cái cổ phiếu nó lên nữa nó số lượng rất là ít anh chị em ạ à. số lượng rất là ít số lượng rất ít nên anh chị em chỉ có kiến thức chỉ có nền tảng thì anh chị em mới biết được là tại sao những học viên của Dũng những anh chị em đã tham gia Dũng rất là lâu năm rồi nhìn thị trường nó lên nó xuống Dũng có nói rồi khi làm thị trường mà Dũng là yêu cầu bán dần ra bán dần ra khi là thị trường mà Dũng yêu cầu là gì ạ chúng ta cần giảm tỷ trọng giảm tất cả mọi thứ ra thì lúc đó mọi thứ nó khác còn nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là những cái biến động lớn trên thị trường kể cả thị trường tạo đáy kể cả thị trường tạo đỉnh thì gần như Dũng đều có mặt hết để hỗ trợ cho cộng đồng đầu tư BD một hệ thống phương pháp an toàn quản trị rủi ro đặc biệt là vừa lợi nhuận rất là cao nhưng thực ra là anh rủi ro rất là thấp và đó chính là sự khác biệt giữa nhà đầu tư thành công và nhà đầu tư thất bại thì đơn giản cái kỳ cuối trong cái livestream hôm nay Dũng nói là cả một thị trường rất lớn như mỗi cái kỳ cuối hôm nay đó là trong quá trình rũ bỏ đó là trong quá trình tích lũy anh em comment này quá trình rũ bỏ là quá trình tích lũy khi mà cổ phiếu đang tích lũy thì nó rớt xuống thì nó gọi là rũ bỏ hay là check out còn phân phối khi là nó một nó đang trong quá trình à, phân phối tức là một là cổ phiếu đang trong quá trình phân phối vậy khái niệm phân phối là gì anh chị em để biết khái niệm phân phối là gì một là gì ạ nó phải gì ạ tăng khối lượng tăng à, tăng khối lượng giảm giảm khối lượng tăng đấy là một khái niệm thứ hai là gì ạ cổ phiếu đang trong quá trình chạy nước rút thứ ba là gì ạ răng kênh đi xuống kênh đi xuống này thứ hai đang trong quá trình phân phối này mà chúng ta biết phân phối là gì rồi còn trong quá trình tích lũy thì nó rũ bỏ vậy ai đã học được bài học này thấy đơn giản không ạ nếu đơn giản thì hãy comment cho dũng số một nghìn đi ạ hãy comment số một nghìn đi ạ thế đơn giản thôi ạ nói nghe vẻ từ đầu thì một số anh chị em thì ạ không muốn học thì muốn chỉ à, nên một khái niệm đơn giản thôi thế là cho chúng ta là xong nhỉ đấy đúng không Dũng nói thêm mà có mấy bước thôi là biết phân phối là tích lũy và rũ bỏ là gì còn nếu mà chúng ta không hiểu rũ bỏ phân phối thì có thể bị mất tiền đơn giản thôi hello đấy là toàn bộ chương trình chia sẻ trong cái video ngắn này chúc chúng ta giao dịch thành công và hãy nhớ rằng là chỉ cần theo dõi sát không cần học ạ theo sát diễn biến mà Dũng chia sẻ rồi hiểu rõ những cái gì thông điệp Dũng chia sẻ rồi anh chị em đã trở thành nhà đầu tư bậc thầy rồi chứ không phải cần gì học Dũng ạ mà Dũng mong rằng là nếu đầu tư mà theo phương pháp của Dũng á thành công á nó có ba nguyên lý để thành công nha ba nguyên lý thành công nguyên lý đầu tiên tâm phải có tâm trong sáng tâm nó phải trong sáng trong sáng tức là nó phải có luôn luôn có sự biết ơn luôn luôn có sự ạ và thực, thực ra là dũng rất thích biết ơn anh chị em nó có mặt ở đây phải biết ơn yêu thương hạnh phúc đấy gọi là tâm linh tâm linh đó những cái gì không nhìn thấy được phải tần số trên 200 thứ hai là trí thế chúng ta học chúng ta luôn luôn phải có gì ạ tư duy đúng chúng là nhìn vào từ cái đầu chúng phải nhìn về cái gì ạ cái đầu này này cái tư duy đúng này này luôn luôn phải có tư duy đúng tức là tư duy Ờ, đúng không phải dựa vào gì ạ à? phím hàng đúng không trí tâm thân trí thế cần phần thân là gì ạ à? đó là gì ạ à? luôn luôn cường tráng về sức khỏe luôn luôn phải tạo ra cảm xúc đúng đúng không ạ anh chị em này lúc nào dũng cũng tạo ra cảm xúc phải luôn luôn có gì ạ ngôn ngữ cơ thể là tạo ra cảm xúc điều chúng ta tập trung là tạo ra cảm xúc câu hỏi chúng ta thường kể là tạo ra cảm xúc và ba cái điều đó giúp chúng ta có cái gì ạ thân nó rất tuyệt vời ok và chúng ta mong muốn rằng Dũng mong muốn rằng là anh chị em hãy gì ạ một là chúng ta là ai chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh nhá nhớ đăng ký kênh để Dũng sẽ tiếp tục giúp chúng ta nhiều hơn trong những video tới cái thứ hai là hãy để lại để lại cho Dũng thật nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi nhiều cái vấn đề anh chị em đang quan tâm để Dũng lại tiếp tục làm video này à, hôm nay là cái gì ạ có một câu hỏi của bạn học viên các bạn mới học Dũng đấy là bạn không hiểu là thế nào là phân phối thế nào là dũng bỏ thế là dũng bảo là hết giờ thầy sẽ làm một video này luôn ạ à. thế ở đây dũng đang làm video này đơn giản thế thôi ạ à. nên thỉnh thoảng anh chị em thấy là một một bạn nữa là có có hỏi là gì ạ à? làm nào để em cơ cấu được thì dũng thêm một cái phần nữa đó là gì ạ à? tức là hãy bán hết cổ phiếu yếu đi tập trung cổ phiếu mạnh thế là cơ cấu danh mục mỗi phần chúng ta học học học thế là chúng ta thành công đơn giản thế thôi ạ à. xin cảm ơn ạ à. và lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi video Dũng trong cái buổi chiều hôm nay chúc chúng ta thành công xin cảm ơn